xong Đây bây giờ chúng ta sẽ đủn cục này Mình có một ý tưởng là chúng ta sẽ đủn cục này Chắc chắn là cái chốt ở bên trên bệ này Nó sẽ là cái, cái cửa rồi À nhầm, nó sẽ là cái chìa khóa cửa rồi Thế là mình sẽ này mình lên lấy một quả nổ Mình lên lấy một quả nổ Mình nhảy xuống Mình đứng vào chốt Và mình ném quả nổ vào cái quả màu xanh kia à, Đường lên đâu Ô, không lên được à Ở đây Thế mình ném vào đây trước Ok mình đứng vào chốt rồi cửa mở bắn súng nổ bay ra tan chưa game dễ đố gì khó hơn một tí nữa được không mở cửa cho anh qua nào à bên trong này mình có hai chỗ điểm màu vàng đúng không nhỉ mình mới lên một chỗ thôi đây bên này có cái cần gạt um, nhà có vẻ như là cái cần gạt này mình sẽ không lên được ở đường bên này tại vì nó ở bên kia cơ nó là ở cái map bên kia nó ở phạm vi ngoài map rồi ở chỗ đoạn vòng cung nha giờ mình sẽ đi qua cổng này mình nghĩ thế Đâu nhở? Đoạn vòng cung đâu nhở? Kia cổng vào này. À, đây đây đây, đoạn vòng cung đây rồi. Đấy, mình đoán không có sai mà. Đây, nó ở map bên này. Không phải ở map tầng 1 mà nó thuộc vào map tầng 2. Ở đây chúng ta có một cái cục màu vàng. Chắc chắn là phải lấy về để làm gì rồi à hình như là vừa nãy là ở đoạn này cái những những cái cái hòn đá màu màu vàng ấy thì phải ném cái quả này vào để ấy để nổ nhưng mà mình ném nổ từ bên này qua rồi cho nên là bây giờ không cần dùng đến nữa rồi mở được một cống nước mở được một máng nước bên này rồi từ từ đừng rơi ok nhá chúng ta đi qua à cổng này cổng mình qua đúng không cổng này cổng mình, mình qua thế bây giờ mình sẽ phải trôi theo dòng nước này xuống quay lại từ đầu à ok đoạn này có một cái hòm này ở à, kia rồi một cái liềm màu xanh đam bé hơn nhưng mà heo on grid hình như hút máu à khi chín mạng à tam bé hơn 10 đam thôi nhưng mà được những cái khác thì khá ngon ok có lẽ mình sẽ đi theo con nước này từ từ bản đồ đâu nhỉ hiện tại chúng ta đi theo con nước này thế làm ơ vẫn có một cái hòm bên bên này à vẫn có một cái hòm ăn sót này từ vẫn có một cái hòm ăn sót để mình quay lại ăn cái hòm này đã Comment 5 có vẻ đồ xịn kìa được mỗi lọ máu đấy ạ được rồi máu đã xịn rồi kìa lên đường nào nhỉ lên rồi ở đây đây đây đây đây đây con đá này có thể dẫm lên được nhảy lên thôi ok đấy yeah, dạ, clear cái đường bên phải rồi clear đường bên phải bây giờ mình phải qua đi đường đằng đường mình vào đây đúng không à đường có thể là đường bên trái Thế mình clear đường bên trái Mình tiến thẳng đường đằng trước Đường bên phải vẫn đang bị khóa Thế Mình sẽ tiến thẳng đường đằng trước rồi Tính theo cái chiều mà từ mình từ bên ngoài vào cái ờ, khu thành này Đây, một cửa nữa Một cửa nữa mới ra đến sảnh chính đây rồi nó đang dính nhẫn một bên nước à đây ừ, cái máng vẫn đang chưa được cân bằng thì phải rồi nước dâng lên một xíu thôi chúng ta phải khơi thông cái nước ở ừ, qua những cái máng với cả những cái cống này để dẫn về khu thành của mình à, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi về hướng này là từ đầu vào đây thì hướng này là hướng phía trước chính diện có cần phải qua kiểu này không nhỉ không cần đi bên dưới con này hơi mất thời gian có hai bình máu ok đây rồi bây giờ chúng ta sẽ phải um, cái này ở đây vẫn đang cạn quá nhở bây giờ đi đường nào cái đường đấy là đường trèo lên không có một tí nước nào luôn hay là chưa đi được cửa này ta mình nghĩ là chưa đi được à nhưng mà con quạ sao nó lại đậu ở ở bên kia rồi nhỉ à mình à mình đi đâu nó đi theo đấy à từ để mình quan sát lại một xíu xem đường đường đi nó kiểu gì thể leo qua kia được cái nước phải dâng cao đến cái tầm cái cửa này đi tất nhiên nước không phải được đổ từ hai miệng cống này vào đây để đầy đầy đến cái chỗ phần xước xước này thì chúng ta mới có thể leo lên thế là cửa này là cửa cuối à thế là cửa này cửa cuối rồi bên trên này mình có một cái cửa đang bị khóa bên này cũng có một cái cửa à cái cửa bên này mình vừa đi qua rồi có lẽ là bây giờ mình sẽ phải mở cái khóa cửa này con cửa này thì à, không có phải khóa bằng chìa mình nghĩ là nó sẽ cất một cái chốt gì đấy ở đâu thôi đâu đây thôi tìm cái hòm này nhỉ đây hòm này ngay dưới đây rồi hòm này chỉ có đồ thôi Ô, mấy viên đá bắn được thế Thế tại sao vừa nãy mình bắn cái viên kia không được nhỉ? Đây có một cái gì đó ở đây này Chúng ta phải đi từ đường bên này qua Thế là phải trèo lên xong lại leo xuống Trèo lên xong rồi lại leo xuống dưới À Nhớ rồi Bây giờ cái đường hầm này không biết đã đi được chưa Lúc mới vào chúng ta có một cái đường này Nhưng mà chưa đủ nước Cho nên là nó không thể leo lên được Thì mình nghĩ là có thể là nó sẽ phải đi đường này Để leo lên Đúng rồi đấy Đủ nước rồi Đây chúng ta có thể leo lên và bám vào đây được rồi Ờ, đi bên nào nhỉ? Đi bên này à? Rồi À đi bên này chỉ để ăn một cái dương thôi Có một cái dương ở trong này Có một cái liềm một liềm đồ xanh Phai dam Nhưng mà mình đang dùng sóc dam hay hơn mình nghĩ là đam điện hay hơn thế là chúng ta phải quay lại đi đi phía bên tay phải ở kia mới có đường lên đây rồi đây chúng ta lên được tầng đây là bên trong của Đúng rồi, đây là bên trong của cánh cửa màu đỏ ở bên tay phải so với lối đi vào. Uầy, lại phải đánh con sói này à? Lại phải đánh bọn sói to này à? À không phải, chỉ cần đánh bọn sói bé thôi. mấy tơn thì xong nhỉ đây rồi con sói to đã xuống sói này thì đơn giản thôi cứ thêm mắc cấu thôi khi nào nó tung chiêu thì mình chỉ cần lội là né được không không phải nhất thiết là lộn bây giờ mình biết chơi rồi không nhất thiết cứ phải lộn tránh xa nó mà chỉ cần lộn thôi là né được chiêu game thì cũng khá là dễ vừa nãy mình chơi chơi đánh với cái con máy khoan kia hơi bị phức tạp hóa vấn đề cho cho nên là chết khá nhiều lần ở đây cháu hay quái gì cả chúng ta mở thông đường thôi Tiếp theo là cần làm là mở cái cửa có ổ khóa này để đi sâu thêm vào trong. cái chỗ ờ, điểm màu đỏ trước mặt mình đây là cái cửa để nối ra mình nghĩ là mình chúng ta phải làm xong cái nhiệm vụ ở bên này thì nó mới có thể mở được nó mới có chỗ để mở được cái cánh cửa này ra còn hiện tại là mình đang đi chui từ một cái đường khác qua thôi Mình thấy có gì Có con quái vật ở bên này Và một cái hòm Tường này không lên được Mình nghĩ là cái khu này phải rót nước xuống Thì mới có thể qua một cách bình thường Đây rồi, chúng ta lấy được cái chìa khóa Lấy được cái chìa khóa Bây giờ đi lên Là phải quay lại à Đường này, đường đi lên này phải Cái này phải ngập đầy nước thì mới đi lên được Bằng đường này Thế thì... À đây, chúng ta có đường lên Quay về đây Kiểu gì nó cũng sẽ phải làm cho mình cái đường quay về chứ Không phải vô Vô duyên mà nhốt mình ở bên dưới được Nếu bị như vậy sẽ là bị bug game đấy rồi ta thông được đường rồi từ từ ok sáng đường vào căn phòng cuối này nữa có lẽ là xong rồi à không còn một cửa đi tiếp là cửa này có thể dẫn lên tầng trên à hoặc là ở bên trong này còn phòng nữa nhà hình như hiện tại là nếu mà có phòng nào đấy thì đúng rồi cửa lên tầng trên thôi tại vì nếu mà có phòng nào đấy thì nó sẽ à, thể hiện luôn trên bản đồ rồi từ tầng hầm tầng 1 và tầng 2 chà bắt đầu